Nào ta cùng nhau đùa vui Ta vui với âm nhạc Âm thanh đang vang lên với âm nhạc Nào ta cùng nhau đùa vui Ta vui với âm nhạc Âm thanh sẽ cho ta bao tiếng cười ai chà một ngày vui đã đến và ngày hôm nay là biết là sắp tới tết rồi nên phải kêu các bạn về đây để tập âm nhạc với mình mà làm thành một nhóm hát xong là tết nay là mình sẽ đi trình diễn luôn <laughs> phải chuẩn bị chờ đón các bạn tới thôi nhà cửa sạch sẽ tinh tươm sạch sẽ này gà để lao cái đã trời ơi sao cái cây nó đi hoài vậy ta trời ơi hết hồn tại sao qua nhà người ta mà cứ tưởng là cái gì đâu không ai biểu ngoài cửa không chịu khóa kìa à, chết rồi nè cái Bữa này có nhớ là buổi tập văn nghệ hay không vậy trời ơi thì bạn gọi cho mình mình mới biết đó hai bạn kia đâu rồi không biết luôn trời ơi kêu bọn muốn qua nhảnh lên nhưng mà khoan nhưng mà khoan cái điều quan trọng á là nhà cụ đâu Chưa. nhà cụ đâu nhà cụ thì từ từ hai bạn nó mang qua mà nhưng mà hai lỡ hai bạn đó quên thì sao không có quên đâu nhiệm vụ là tôi giao rồi nè tới rồi kìa vô thấy không vô đây vô đây vô đây <laughs> trời ơi bơi về á hay quá ha hẹn người ta mấy giờ thì, thì hẹn nói nào đi bơi về đi qua bộ rồi hay ghê vậy nó 8 giờ bây giờ 12 giờ chưa qua trễ có 4 tiếng đồng hồ thôi ha thì có 4 tiếng đồng hồ mà làm như la tao giữ. vậy trời, trời đất ơi 4 tiếng đồng hồ mà còn nói nè bạn có biết làm đi trễ là xấu lắm không ờ à, à, thấy chưa mình đi trễ nhưng mà mấy bạn vẫn chưa có nhạc cụ đầy đủ mà mình đã dặn mấy bạn sao hư dễ sợ luôn á mình nói là mình qua là phải có nhạc cụ đàng hoàng không có nhạc cụ đi về Ê, tôi Ê, nhớ là tôi- nhớ là tôi giao nhiệm vụ cho mấy bạn nữ rồi nha vậy là chắc Ờ, bạn đúng, nhã đúng, đúng, đúng Vậy rồi, chắc đúng chắn là bạn nhã Đúng rồi, chắc chắn là bạn nhã Sao Dạ. dạo này người không đi mà người bay không vậy? Dừng lại dạ chương trình phỏng vấn đêm khuya sẽ bắt đầu <laughs> mình tới đi tập văn nghệ mấy bạn tập được gì chưa <laughs> À, thôi Thành ra đây Mình nghĩ là chúng ta nên bắt đầu đi ha chứ đừng để nó kéo dài nữa trời ơi tôi giao cho bà cầm nhạc cụ qua đây bà qua bà không cầm mà bà đi bà tỉnh bơ xong cuối cùng nói ăn câu ừ. các bạn làm sao chưa <laughs> gì dạ mình tới đây để làm nhân vật chính thôi mất mới gì mình phải cầm nhạc cụ thôi bây chứ. giờ vậy nè mình nói nè nếu mà bây giờ á bạn nhã đã quên mang nhạc cụ rồi bây giờ mình phải làm một cái gì đó để mà để có nhạc mình tập chứ đâu ra nhạc cụ tập có nghĩ khỏe mệt Ê, khoan quá. khoan tập mệt quá khoan hay là bây giờ là mình làm nhạc cụ bằng những cái tiếng động mà thường ngày của mình đi gì tiếng động thường ngày thí dụ như là tiếng gì nó nghe nè hả đây là nhạc dành cho mọi người dành cho trẻ em chứ không phải là nhạc giao hưởng dành cho heo <laughs> à. trời ơi kỳ quá à, à hiểu hiểu Vậy hay là bây giờ mình làm nè à trai biết rồi thành biết bút sáo không cất cái môi vô cất cái môi vô sao hút lấy hơi nhẹ nhàng đó là bây giờ à, thành sẽ là hút sáo nha à còn trai sẽ là quá ấy cũng có luôn à, bắt đầu hay quá à, hay có quá. luôn à, đào qua vậy, đào vậy bây giờ mình làm cái gì vậy bây giờ mình làm gì hả đập hai tay vô nhau đó ra âm thanh à, he. âm thanh vỗ tay à. nào hai ba không ngờ mà sáng kiến bạn này tự nhiên yeah. mình ra là không cần nhạc cụ chúng ta cũng có thể làm âm nhạc được đó nào ta cùng nhau đùa vui ta vui với âm nhạc âm thanh đang vang lên với âm nhạc nào ta cùng nhau đùa vui ta vui với âm nhạc âm thanh sẽ cho ta bao tiếng cười à, à, hay quá. Ê, ê, ê, ê. Giờ đề nghị vậy đi nãy là mình ra một bài nhạc nhỏ thôi Đúng bây rồi. giờ mình phải làm hợp sướng hợp xướng chuẩn bị xong chưa xong, xong. rồi luyện thanh trước khi hát bắt đầu chúc mừng năm mới năm mới năm mới năm mới năm mới hai nghìn mười ba nào ta cùng nhau đùa vui ta vui với âm nhạc âm thanh đang vang lên với em nhạc nào ta cùng nhau đùa vui ta vui với em nhạc âm thanh sẽ cho ta bao tiếng cười